Chào cô thầy và các bạn gần xa nha Chào cô thầy và các bạn gần xa à, Hello mọi người nghe Hôm nay nhà Minh Thư sẽ ăn món mì quảng nha Nếu là ai đã từng ăn mì quảng nó biết là thường người miền ừ. Trung người ta hay Hay ăn món này trong các đám tiệc nha ừ. Món rất là phổ biến Đây là gà ta Gà ta Ồ, gà ta chúng ta sẽ nấu thành Gà chảy bộ đó ừ, Gà chảy bộ sẽ làm rất là ngon đó. Chúng ta sẽ ăn với mì quảng Gà, gà ta là rất là phù hợp à, rất là ngon cả nhà à, dài ngon có nước lèo nữa nha mọi người ừ. nước lèo không thiếu trong đúng rồi quảng. đây là nước lèo không thể thiếu được đó à. nó mất nước lèo thì thả gia vị nó thả không à. ngon lắm rồi ok đó chúng ta sang kèm với rau đó và không ừ. quên có loại ớt của chiên dùng để mà ăn cho mì quảng là phải ớt xanh ngon và ớt. giá nha nè ớt, ớt bự ớt to nha chính à, xác lợ ốc bự to rồi đó ta sẽ ăn thêm các loại rau nha rồi không không quên là ăn thêm một món bánh đa nữa nha cả nhà à, wow. bánh đa bánh đa mà mà bánh đa mà ừ. hát chỗ ra mình phải để rồi. dưới ha đó bánh đa nữa đó rất là ngon cả nhà mình để dưới ăn kèm thêm một món bánh đa nữa rất là tuyệt của mèo nha à. rồi đó, để bánh đa đi bánh đa nha đó rồi mì quảng cũng rất là ngon đó, nếu đã, ai đã từng ờ, đến xứ quảng rồi Hà Lạt là ăn mì quảng được thì ừ. chúng ta hiểu mì quảng là như thế à, nào nha người con của xứ quảng đó đúng rồi mì quảng rất là ngon cả nhà nhìn rất hấp dẫn ừ. Ừ, đúng rồi à, con không thiếu thành lát nữa ha rồi. nó xà lách bổ dưỡng ha chính xác hành nữa. rồi chúng ta không chờ đợi lâu nữa đúng không rồi, rồi chúng ta sẽ dùng thôi mời cả nhà đó và sẽ ăn thêm kèm với một ít đậu phộng rắc lên trên nó rất là ngon nha rồi bây giờ mình sẽ rồi bây giờ mình sẽ lấy nha đó, lấy một miếng trước cho bạn Minh Thư nè rồi bà nội tự lấy không bà nội ừ, đó, nội tự lấy đi à, bạn Minh Thư nha đó Minh Thư một ít mì nha <laughs> rồi một ít giá ha ừ. rồi đó rồi một ít nước lèo nè ít thịt trước đây chứ ha thịt đó đó thịt đó là nước súp nè nghe súp của đó. thịt ừ. ta ừ, sẽ ăn thêm thịt kèm vô ừ. còn bình thường nha rồi dạ. sẽ trang thêm muỗng nước lèo nữa nha dạ. đó nước lèo rất là ngon đây ừ, cả nhà thấy đã không wow đó là oách <laughs> không ha ngon ơi là ngon ra bạn bánh thứ dùng đi mai ừ, xin mời mời cả nhà nha Minh thơm sẽ mời cả nhà vô. Rất ừ. rất thơm luôn, rất Đó, ngon. cà sẽ kẹp vô nha. Rất là ngon. Rồi, đến bây giờ đến bên biển nha. À, rồi, chúng ta sẽ ăn nè. Cho một ít. Đó, ừ. rồi chúng ta sẽ cho một ít nước dùng, nước lèo không, nha. Không, rồi, không sao hết. Rồi. Ừ. Ừ, mời cả nhà ăn. Đó, chúng ta sang thêm đó, rồi bỏ thêm một ít giá này wow chất lượng nữa ha. và muốn chất lượng hơn nữa chúng ta sẽ thêm một miếng đậu phộng nữa nha cả nhà uhm. đây một miếng đậu phộng vô uh, rất là ngon đó đã thấy giờ miếng đậu phộng rất là ngon đó đúng rồi giờ miếng đậu phộng vô rất là ok nha uhm. rồi rồi xin mời nha mời cả nhà thưởng thức nha món mì quảng gà ta nha Uhm. xin mời à, đã uhm. Uhm. hấp dẫn quá uhm. Ừ. nếu mà cải chê uhm. nè hồi nãy được là là luôn đó ừ, được không chúng ta sẽ dùng một miếng ớt nha uhm. ai xanh đều ăn ớt được thì chúng ta không có thể bỏ qua được miếng ớt ừ, cắn ớt mình ngon ngon quá để ở dưới đây chật á ừ, rất là ngon ừ. ừ ai ăn rau hoặc là thứ gì thêm thì chúng ta ăn tự do ừ. chúng ta sẽ ăn Ngon cả nhà, sắc lượng ngon. Ừ. Ok. Bảo đảm ngon lắm. Uhm. Ngon quá. ngon ớt rồi ngon. Hỏi ừ. chê luôn nha ừ. mà ngon. Ừ. Ngon bá cháy bực chắc ừ. luôn ha. ngon ơi là ngon ngon chữ e nó kéo dài <laughs> ừ. Ờ, ừ. Ừ, ngon ghê à, ghê luôn gấp thêm mì vô nha ừ. Ừ. ừ. múc nước lèo nha ừ. đổ vô ngon wow rồi ta múc thêm thịt nữa đổ vô nha ngon hỏi chê đâu mà oh, ngon chữ e nó kéo dài luôn nha đó bỏ từng ít giá nha đồ ngon uhm. đã quá ừ ê ê ngon rồi mọc thì đúng băng ừ. mà nó bụng gơ mà đúng ngon ừ. nên ừ, làm hơi trễ cả nhau ừ. mất công chuyện nên làm hơi trễ thôi nhưng mà không sao vậy nó mới ngon hơn ừ. Rồi một giờ chưa? Ừ. Một giờ chưa? ừ, ngon quá chất lượng ừ. Đó, mình nào bỏ miếng giá này đó nào bỏ miếng giá vô là mì à. Ừ. tuyệt cu mèo luôn ừ. ừ. rồi cảm ơn nha <laughs> rồi chúng ta sẽ ăn thêm một cọng rau salad nha ô rất là ngon ừ. Ừ. Đã. Ừ. Ừ. ừ. có ai mà đi về hướng như Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi là dọc đường nó có bán đầy loại mì Quảng này. Ừ. Nhưng mà tùy theo chỗ, chỗ nào làm cũng có một đặc trưng ngon riêng của chỗ đó chứ không phải mình nói dở ngon gì hết. Rất là ngon. Ừ. <coughs> riêng miền Trung là hay phổ biến còn những người sành sành năng mì quảng thì chắc lẽ cũng biết hết chứ không phải riêng như vùng nào hết ừ. Ừ người nam cũng thèm có thể ăn được đúng người bắc cũng vậy ừ. nhưng mà đặc đặc trưng của nó là người trung người ta là phổ biến nhiều hơn đúng không? Ừ. ừ. Ờ, toàn quốc đều đều có người trung ừ. người, người trung hay đến ăn mấy chỗ tiệm á mọi người biết chứ ừ. mì còn nóng hổi ngon lành luôn ừ đã luôn ừ. ừ. mùi tươi vừa ừ. dai vừa ngon vừa béo hả chất lượng ừ. Ừ. ừ. <clears throat> rồi ăn nè bốc lưỡi đi vô <clears throat> đó rất là ngon coi nhà bình duyên quá Bình đưa không dám ăn nha anh chạm để cho khỏi hát ừ. <laughs> chất lượng uhm. sứa gà rất là dài ừ, nhìn ừ, ừ, đã quá ừ. Uhm. gì đâu à Ha ừ. Ờ, chúng ta sẽ cắn thêm một miếng ớt ừ ăn mẹ ừ. ăn nhiều lắm á ớt rất là ngọt ừ. mẹ là mấy người ở nhà rồi lấy ớt mà ăn nữa nè đúng không nè ừ. phải ăn nhiều á, đúng ừ. không ừ. Ừ, đã quá ừ. chúc cả nhà sức khỏe nha ừ. Ừ. mà thành công trên mọi lĩnh vực nha ừ. mà nhớ yêu thương kênh của Vâng, Minh, Minh Bà, Rồ Bình Dương, Dương hoặc là Minh Bình Dương ừ. xin góp ý bên dưới chân thành nha cảm ơn nha à, chân thành chữ đăng ừ. ký chữ đăng ký màu đỏ chữ đăng ký màu đỏ nếu chuyển màu khác là sẽ thành công ừ, đúng rồi bạn Minh Thư nói chưa hết lời nha ừ. mọi người và cả nhà yêu thương kênh Minh Bà Rồ hoặc Minh Nguyễn Bình Dương và dạ đăng ký nút đỏ bên dưới à, nút đỏ đã chuyển màu khác là đăng ký thành công sẽ nhận được video, video clip mới nhất hàng ngày hoàn, toàn, miễn, miễn phí à, rồi ừ. cảm ơn nha cảm ơn chúc đại gia đình mình sức khỏe nha ừ. và comment phía bên dưới nha góp ý những món ăn hay nhất của ba miền nha góp ý cho kênh của Minh Pro hoặc là Minh Nguyễn ừ, được khắc phục sửa lỗi sửa lỗi nha và trong sự cố trong clip có điều gì thiếu sót mong cả nhà hết sức thông cảm nha ừ. qua số điện thoại nha tổng đài ừ. một tám không không sáu tám sáu hai nha à, đó là tổng đài của giải trí thôi còn trong ừ. còn cái kênh của Minh Pro và Minh Nguyễn là không chín bảy bảy năm sáu không sáu hai nha mọi người à, cảm ơn nha và sau đây là lời nói nói chân thành nhất xin bye bye cả nhà và và hẹn gặp lại nha clip sau nha Minh Thư và cả nhà xin chào ừ. hẹn gặp lại bye bye ừ.